Các em học sinh lớp 6 thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các em ôn tập sang cái phần tiếp theo Đó là phần ước chung và bộ chung Đấy, bao gồm cả ước chung lớn nhất và bộ chung nhỏ nhất Nhưng hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào hai vấn đề Đó là ước chung và bộ chung Đấy, Thì chúng ta phải nắm được các kiến thức nào Đấy, Thì để nắm được để hiểu được ta là hiểu được là ước chung là của hai của hai số là gì hay là mũ chung của hai số là gì thì thứ nhất chúng ta phải nắm được là ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó thì nghe cái từ ước chung mà chúng ta đã phải hình dung ra được là như thế nào rồi đúng không vậy thì ước chung của hai hay nhiều số phải là ước của tất cả các số đó Đấy. và ước chung của hai số ab thì ta ký hiệu là ư là cái chữ C này AB Đấy. và ta đã tắt là ước chung của A và B vậy một số x thuộc tập hợp ước chung của A và B nếu như A phải chia hết cho x và B cũng phải chia cho x Đấy. thì các nhớ lại cũng phải chia hết A chia cho x có nghĩa là gì có nghĩa là x là ước của ai Đấy. B chia cho x có nghĩa là, có nghĩa là gì có nghĩa là x là ước của B vậy thì x vừa là ước của A với lúc của B do đó x sẽ thuộc tập hợp các ước chung của A và B đấy. các em nhớ là phải ghi lý thuyết vào vở đấy nhá không phải các em ngồi không nghe không rồi các em đến lúc làm bài tập không thôi nhá khi các em ghi kiến thức vào vở tất cả những bài giảng của cô thì như vậy trong vở của các em đã lưu lại hệ thống toàn bộ các kiến thức chương trình trọng tâm mà các em đã được học đấy và lúc nào có quên cái khái niệm nào kiến thức nào chúng ta có thể lật ra chúng ta thấy ngay đấy nhanh hơn rất nhiều so với các em tìm sách giáo khoa hay là tìm vở ghi ở trên lớp Đấy, bởi vì ở đây là cô ghi rõ ràng hệ thống từng phần một lại cho các em ý thứ hai mà các em cần nhớ đó là bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó Đấy. và tập hợp các bội chung của hai hay nhiều số cũng được ký hiệu là gồm chữ bờ này chữ C và A đóng ngoặc mở ngoặc A B đây ta đọc là bội chung của A và B vậy thì một số x thuộc tập hợp bội chung của A và B nếu có điều kiện gì đây ở đây chúng ta nhớ là tập hợp số x thuộc bội chung của A và B nếu như x chia hết cho A và x chia hết cho cho B có nghĩa là x gọi là bội của A và x cũng là bội của B thì x mới gọi là bội chung của A và B Đấy thì sau khi học tập về tập hợp bội chung và lớp chung của hai hay nhiều số thì người ta đưa ra chúng ta một khái niệm mới đó là giao của hai tập hợp đấy và chúng ta cũng nhớ luôn khái niệm giao của hai tập hợp Đấy. Vậy ra của hai tập hợp là một tập hợp Đấy chúng ta hình dung Và tập hợp đó gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó Đấy. Ở đây cô ghi ra Nhưng cô nhắc lại cho các em Là giao của hai tập hợp Ví dụ tập hợp A giao tập hợp B thì ký hiệu nhiều bạn nói là cái chữ u chống ngược cái này ta đọc là da của a và b vậy da của hai tầng a này là một tập hợp đấy tập hợp đó gồm các phần tử chung của tập hợp a và của tập hợp b đấy. để chúng ta nắm cho cô ba nội dung kiến thức cần lưu ý nhé bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức đó và để làm bài tập ta sẽ làm tập một các em đọc đề bài điền ký hiệu thuộc hay là không thuộc vào ô vuông 4. Ô trống ước chung của 12 và 18 Nếu 4 là ước chung của 12 và 18 thuộc tập hợp ước chung của 12 và 18 thì chúng ta điền ký hiệu thuộc Đấy, còn nếu 4 mà không thuộc tập hợp ước chung của 12 và 18 thì ta điền ký hiệu là không thuộc Hiểu chưa? Tương tự đối với câu B, câu C và câu D Đấy, bây giờ tùy từng bài chúng ta sẽ làm thế nào Chúng ta phải nhắc, phải phân tích chúng ta mới có kết quả điền được Được chưa nào? vậy bây giờ muốn điền ở đây thuộc hay là không thuộc thì chúng ta phải xem là bốn có thuộc ước chung của 12 và 18 hay không Đấy. mà muốn biết rằng là bốn có thuộc ước chung có thuộc hay là không thuộc hay là thuộc ước chung của 12 và 18 thì chúng ta phải xem là bốn này có phải là ước của 12 bốn này có phải là ước của 18 hay không có nghĩa là gì à có nghĩa là 12 này có chia hết cho bốn không 18 này có chia hết cho 4 không? Đúng không em? Đấy, để chúng ta xem nào 12 có chia hết cho 4 không? 18 có chia hết cho 4 không? Đấy, đó là dựa vào cái kiến thức đây về phần ước chung Chúng ta nhìn kiến thức này cho cô Đó, x thuộc ước chung của A và B Nếu A chia hết cho x và B chia hết cho x Chúng ta hiểu chưa? Hiểu cách tìm chưa nhỉ? Nào, chắc là các em hiểu rồi, phải không nào? Bây giờ chúng ta thực hiện điền nhá Vậy 12 có chia được 4 không em? À chia được Vì 12 chia 4 bằng 3 Đúng không? Thế 18 có chia được cho 4 không? 18 không chia được 4 kém Vậy thì Vậy thì sao? Vậy thì 4 này là không thuộc ước chung của 12 và 18 Đấy. Ngoài ra chúng ta còn có cách làm nữa các em ạ Đó là chúng ta liệt kê ra ước của 12 Liệt kê ra ước của 18 Vậy thì trong tập hợp các ước chung của 12 và 18 có số 4 hay không? Thì chúng ta sẽ sẽ điền được. Ta hiểu chưa? Đấy, cô B cô B cũng hoàn toàn tương tự. Đấy, 6 này có là ước chung của 4, của 6, của 8 hay không? Muốn biết 6 có phải là ước chung của 4, của 6 hay của 8 hay không? Thì chúng ta xem là 4 hay là 6 hay là 8 có chia hết cho 6 không? cả ba số này phải đều chia cho 6 thì 6 mới thuộc ước chung của 4, 6 và 8. Bây giờ ta xét từng số một em nhé. 4 thì không chia hết cho 6. Vậy thì chỉ cần một giá trị nó không chia hết thì nó không thỏa mãn rồi. Vậy ở đây chúng ta điền là không thuộc. Đấy. Câu C. Câu C lại không phải là ước chung nữa mà là bộ chung. 80 có thuộc tập hợp bộ chung của 20 và 30 hay không đấy thì để làm một bài này thì chúng ta lại lưu ý cái tính chất này nào em nhìn tính chất này cho con ạ. tính chất này là gì là x thuộc bội chung của a và b nếu x phải chia hết cho a và x phải chia hết cho b đấy ta lưu ý này nhá x thuộc bội chung của a và b nếu x chia hết cho a và x cũng phải chia hết cho cho bên Vậy thì 80 này muốn thuộc bội chung của 20 và 30 thì chúng ta phải xem là 80 này có chia hết cho 20 có chia hết cho 30 hay không? Nếu như 80 chia hết cho cả 20 và chia cho cả 30 thì người ta nói 80 là thuộc bội chung của 20 và 30. Nếu chỉ cần 80 không chia hết cho một trong hai số này thì 80 sẽ không là bộ chung của hai số đó được. Các em hiểu cách làm chưa? À chúng ta hiểu rồi phải không nào? Bây giờ các em hãy thử nào. 80 chia hết cho 20 không? À chắc chắn chia hết bởi vì 20 nhân 4 bằng 80. Cho nên 80 chia hết cho 20. 80 là chia hết cho 20. Chia hết cho 20. Đúng không? À thế 80 có chia hết cho 30 không em? À không chia Đấy, vậy thì 80 không thể thuộc bộ chung của 20 và 30 Vậy chúng ta điền vào đây là không thuộc Đấy, các em hiểu cách làm chưa? Tương tự đến câu D Chúng ta cũng làm như thế các em nhé Đây cũng là thuộc bộ chung Vậy chúng ta cũng phải kiểm tra xem là 24 này có chia hết cho 4 24 này có chia hết cho 6 2 trong 8 hay không? Nếu 24 này chia hết cho cả 4, cả 6, cả 8 thì có nghĩa là 24 sẽ thuộc tập hợp hội chung của 4, 6 và và 8. Đấy, phải có thuộc không em? 24 chia hết cho 4 đúng rồi. 24 chia hết cho 6 đúng rồi. 24 cũng chia hết cho 8. đây để chúng ta có ngày kết quả. 24 chia hết cho 4, 24 chia hết cho 6, 24 cũng chia hết cho 8 như vậy. 24 chia hết cho cả 3 chúng ta hiểu cách làm chưa như vậy qua bài tập một này cô muốn cho các em nhớ lại một số khi nào thuộc ước chung của hai hay nhiều số một số khi nào thuộc tập hợp bội chung của hai hay nhiều số Đấy, để các em nắm chắc lại cái đơn vị kiến thức mà chúng ta cần nhớ bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai các em thân mến chúng ta tiếp tục bài 2 đó là đề bài là viết các tập hợp câu A tập hợp ước của 4 ước của 6 và ước chung của 4 và 6 B ước của 5 ước của 8 và ước chung của 5 và 8 Đấy. thế bây giờ chúng ta muốn làm được bài này chúng ta phải nắm chắc lại cái cách tìm ước của một số thì tìm như thế nào nhé chúng ta nhớ chưa ta nhớ lại nào như vậy ở bài giảng chúng cô đã giảng cho các em muốn tìm ước của một số a ta làm như thế nào chúng ta nhớ lại nào muốn tìm ước của một số a thì chúng ta phải lấy số a chia cho các số từ 1 đến a số nào mà nó chia hết thì số đó là ước đấy vậy thì chúng ta tìm ước của 4 thì chúng ta sẽ lấy số 4 này chia cho các số từ 1 đến 4 số nào mà nó chia hết số đó là ước của 4 vậy thì ước từ một ước của 4 là gồm những số nào 4 thì chia hết cho một 4 thì chia hết cho 2 cho nên 2 là ước của 4 4 lại không chia được cho 3 cho nên 3 không thể là ước của 4 và 4 thì lại chia được cho 4 đấy như vậy ước của 4 là gồm một tập hợp gồm 3 phần tử là 1 2 và 4 đấy bây giờ ta tiếp tục tìm ước của 6 bước của 6 Các em làm hoàn toàn tương tự Lấy số 6 chia cho các số từ 1 đến 6 Số nào mà nó chia hết số đó là ước của 6 Đấy Vậy bây giờ các em lấy 6 đi chia đi Chia 1 nào thì hết 6 chia 2 cũng hết Vậy 2 được số 2 6 chia 3 cũng hết được số 3 6 chia 4 được không? À, không được 6 chia 5 cũng không được và đến số tiếp theo là 6 chia 6 Đấy. Như vậy ước của 6 là gồm một tập hợp chỉ gồm 4 phần tử 1, 2, 3 và 6 Đấy, bây giờ chúng ta chuyển qua cái tập hợp thứ ba đó là ước chung của 4 và 6 Đấy, vậy thì đây chúng ta sẽ ghi theo luôn được ước chung của 4 và 6 Thì ước chung của 4 và 6 là số vừa là bước của 4 vừa là bước của 6 bây giờ chúng ta lựa chọn là một một à như vậy bước chung 46 thứ nhất là có tập hợp là một đúng không em gồm một phần tử là một tập hợp cái số tiếp theo phần tử tiếp theo là hai đây cũng có hai như vậy sẽ là hai đây có bốn đây không có đây có ba đây không có đây có sáu đây lại không có như vậy bước chung của bốn và sáu chỉ gồm một tập hợp gồm hai phần tử là một và hai các em hiểu các làm chưa các em chúng ta đã hiểu cách làm rồi phải không nào chúng ta chuyển qua câu b ta có nào các bạn tự viết cho cô ước của năm đi tự viết ước của năm đi đúng không rồi các bạn đã tự viết cho cô ước của 8 đi đấy hôm trước cô đã ôn cho em rất là kỹ rồi phải không nào à, ước của năm là viết xong chưa à chúng ta thấy ước của năm các em có tìm được ra số là tập hợp gồm hai số là một và năm không em à tìm được rồi phải không nào số 5 này chỉ có hai ước là một và chính nó số 5 này người ta còn gọi đó là gì là số nguyên tố đấy số 8 này các tìm ra những ước nào ra chưa à nó sẽ là gồm có một này hai bốn và tám nó cũng chỉ có bốn ước là một hai bốn và tám thôi đấy từ đây chúng ta sẽ tìm ra được tập hợp các ước chung của năm và bốn ước chung của năm và bốn sẽ bằng nào số 1 là số 1 đấy năm đây không có năm hai trên đây lại không có hai bốn trên đây lại không có bốn tám đây lại không có tám vậy thì ước chung của năm và tám năm và tám chỉ có một phần tử là một các em ạ đấy và những số mà có ước chung là chỉ có một phần tử là một như thế này người ta còn gọi nó là số nguyên tố cùng nhau đấy những số mà chỉ có ước chung có một phần tử duy nhất là một người ta gọi là số nguyên tố cùng hôm sau cô sẽ nói rõ cái phần này cho các em nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài tập thứ ba chúng ta trở lại bài ba các em nhé đây là một bài toán giải có 18 bút bi 12 quyển vở cô giáo muốn chia số bút bi và số vở thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở có nghĩa là gì có nghĩa là phần thưởng này được bao nhiêu quyền vợ thì thành phần thưởng kia cũng phải được bấy nhiêu quyền vợ phần thưởng này có bao nhiêu cái bút thì phần thưởng kia cũng phải có bấy nhiêu cái bút đấy có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng đấy bây giờ đề bài đã hỏi vậy bây giờ ta giả sử gọi số phần thưởng chia được là x cô nhắc bài nhá giả sử gọi số phần thưởng số phần thưởng chưa được lợi ích rồi thì theo đề bài tổng cả có 18 bút bi 12 quyển vở mà số phần thưởng là phải đều nhau trong mỗi quyển vở hay là một bút bi đúng không nhỉ do đó theo đề ta sẽ có cái gì à do đó vì số phần trong mỗi phần thưởng một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở do đó 18 này phải chia được cho x đúng không 12 này cũng phải chia được cho Đấy, cái từ 18 chia được cho x chúng ta suy ra x phải thuộc tập hợp ước của 18. Được chưa các em? Cái này suy ra x phải thuộc tập hợp ước của mấy? À ước của 12. Chúng ta hiểu chưa? Đấy, số phần thưởng chia được là x, vậy thì số bút bi phải chia hết cho số phần thưởng. Số vở phải chia hết cho số phần thưởng. Đấy, 18 chia cho x thì x phải là ước của 18. 12 chia cho x thì x phải là ước của 12 x vừa là lúc 18 vừa lớp 12 thì chúng ta suy ra x sẽ thuộc tập hợp các ước chung của 18 và 12. Đấy. Nhưng theo đề các lưu ý là có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần tử vậy thì x phải là ước chung lớn nhất. Đấy. Từ đó suy ra x phải là gì? Là ước chung lớn nhất của 18 và 12 Đấy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tìm được x? Các em suy nghĩ xem Đấy. Vậy chúng ta có thể tìm x bằng cách là chúng ta tìm ước của 18 Tìm ước của 12 Sau đó chúng ta tìm tập hợp các ước chung của 18 và 12 Giống tương tự như cách làm ta hãy lấy số lớn các em hiểu cách làm chưa à, bây giờ chúng ta phải tìm tập hợp ước của 18 tìm tập hợp ước của 12 tìm tập hợp ước chung của 18 và 12 sau đó các em hãy lấy số lớn nhất thì đó chính là giá trị của x cần tìm đó chính là số phần thưởng có thể chia được là nhiều nhất Đấy, chúng ta hình không chưa Đấy. vậy việc tìm ước chung lớn nhất của 12 và 18 ngoài cách này ra còn cách nào nữa hay không thì các em hãy đón chờ các bài giảng tiếp theo của cô nhé bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm một số bài tập cho các em nữa các em thân mến đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em thì các em hãy hoàn thành bài tập thật tốt nhé xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo